về tính ờ, tính kinh tế của cái phần mềm thì mình ờ, mình thấy những cái phần mềm ờ, một số anh chị mua về để họ phục vụ cho công việc không nói nhưng mà sẽ tăng được cái thu nhập cho cá nhân của họ đấy bởi vì trước đây mình cũng đã từng thấy một số nhóm là họ không không không phải họ lấy từ cái kinh phí của công ty ra mà họ dạ. đầu tư luôn và sau để họ cứ nhận việc về tức là ngoài thời gian mà công việc dành cho công ty thì họ có thể nhận về lập dự toán chẳng hạn hoặc là họ ờ, lập hồ sơ nghiệm thu hoàn công cho cho cho cho cả cái đơn vị khác nữa thì cứ mỗi cái hồ sơ như vậy người ta thuế bao nhiêu vài triệu gì đấy là có thể ờ, một tháng họ có thể là nhân đôi được cái thu nhập rồi mình thấy cái này cũng rất là hay mà các anh chị mà nếu như mà đầu tư được thấy được cái tính năng phần mềm mình đặt hay như thế này thì rất là khả thi và cái 4 triệu thực ra 4 triệu 2 thì nó cũng không không cao 4 chia 2 mà chia nhỏ ra thì trong một tháng có thể à, như đàn ông con trai mình thì làm chia làm thành bốn bữa nhậu mỗi tuần <laughs> <laughs> nhậu một bữa thì nó cũng hết thôi đúng không bốn bữa đâu làm làm làm lần đấy không vui đấy chứ vui kéo được hai bữa <laughs> nhưng mà nhưng mà tiết kiệm bốn bữa nhậu lại được một cái sản phẩm tỷ tùy mà còn làm một cái công cụ cho mình nữa nó hiệu quả nó nhanh hơn rồi à, rồi lại lại lại có thể nhận thêm được cái công việc về để tăng được cái thu nhập đấy nhất là cái thời đại mà, mà cấm cao gạo kém như thế này thì, thì thì tăng được thu nhập rất là hay đấy từ phần mềm rất là hay vâng đấy vâng. nói chung là đấy là em mới giới thiệu sơ bộ thôi chứ còn là nó còn hỗ trợ nhiều lắm anh tuấn nhé ví dụ như là tách này gộp này đấy ví dụ là tách rồi là gộp rồi uh, uh, nói chung là nó nó rất là nhiều các cái cái cái cái, cái ở trong này ờ, để mà làm thủ công thì anh em vẫn làm được nhưng mà à, những cái mà anh em nhìn thấy là là là những cái thao tác rất là đơn giản rất là nhanh nhưng mà có thể xuất được hoàn thiện như vậy thì à, bên phần mềm phải phải huy động rất là nhiều người và làm rất mất rất nhiều thời gian đấy chứ đấy nhìn đơn giản là thấy nhập một vài cái số thông số này mà nó xuất ra đấy nhưng mà à, từ 2019 đến giờ là anh em cũng phải bỏ ra rất nhiều các cái công sức cũng như là là là cái cái cái trí tuệ để mà ngồi để mà xây dựng lên được cái cái cái cái phần mềm này nó nó tối ưu được nói chung là là trong cái quá trình ờ, ra thị trường thì có các cái đóng góp của các anh em là làm sao để cho nó nhanh nó tiện và nó đơn giản cho nên là những cái đấy là phần mềm cũng liên tục cho nên là cái phần mềm đến thời điểm này thì uh, phải nói là anh em uh, nhờ vào các cái cái người dùng mà họ đóng góp ý kiến thì phần mềm bây giờ gần như là nó đã đã mang ở cái uh, cái cái mức độ là đơn giản nhất có thể rồi mình nghĩ là cái à, cái năm 2023 sắp tới đây mình sẽ đẩy mạnh cái à, cái công tác mà đại lý à, phát triển cái phần mềm này cho cho kết hợp với cái công tác đấu thầu ấy vâng thì, thì rất là tốt bởi vì uh, cái lượng mà mình hỗ trợ khách hàng đấu thầu qua mạng ấy, uh, cái lượng anh em mà làm xây lắp là khá nhiều vâng trong trong tỉnh ra ngoài tỉnh vẫn có trong vâng tỉnh vẫn có và mỗi khi mà họ đã kết nối được rồi họ đã thấy cái uy tín của mình rồi thì họ lại giới thiệu cho bạn bè rồi người khác nữa những người những ngày trước mình bán cái F1 ờ, rất là tốt đấy mình bán cho một đơn vị thì đơn vị họ lại giới thiệu người khác thế họ ừ. giới thiệu từ truyền truyền miệng mà ra thế là lại lại lại anh em cứ ờ, đồn tại nhau thì bắt đầu ờ, kết nối được cái, cái công tác uh, bán hàng đấy nó cũng được khá được tất nhiên là mua ở đâu cũng được mua tại ờ, anh em mua tại ờ, tại công ty thì giá vẫn là giá niêm yết đấy nhưng mà mua qua đại lý mình thì ờ, mình kiếm được cốc trà đá hay kiếm được ly cà phê chẳng hạn vâng. <laughs> được một khoản đổi sang điện thoại chẳng hạn đấy anh em ủng hộ ủng hộ Tuấn thì thì, thì đỡ hơn <laughs> còn chăm sóc kết nối nữa Vâng. Thì ờ, cái cái cái cái sản phẩm này cũng muốn là có thêm những nhiều những anh em ờ, kết nối để ờ, hỗ trợ thêm cho người dùng mở rộng thêm về cái cái cái, cái thị trường và hỗ trợ thêm cho cái cái, cái người dùng rất là rất là hay đấy những cái người mà mà mà chủ yếu là những cái người mà có chuyên môn và có thời gian ví dụ như anh Tuấn thời gian về cái việc làm cái công công công công tác tư vấn thì nó sẽ, sẽ chuyên nghiệp hơn và nó sẽ sẽ sâu hơn Đấy, dạ. dạ, thì ờ, anh Tuấn ờ, xem thử ờ, triển khai hỗ trợ thêm cho các cái anh em đang làm công tác xây dựng xem rồi dạ, cái này mình sẽ mình sẽ giới thiệu cái cái phần mềm và nói chung hôm nay mình ờ, chưa chưa sử dụng cái phần mềm này nhưng mà trong cái thời gian tới thì chắc chắn là mình sẽ uh, còn nhờ thêm thẳng nhiều để uh, nói về những cái, cái uh, tính uh, ưu việt của phần mềm này rồi những cái vướng mắc nào thì mình còn học hỏi thêm để khi mà khách hàng mà còn uh, còn hỏi thì mình còn biết để trả lời hoặc là còn phải như như bên uh, support để hỗ trợ thêm chẳng hạn như như các bạn kỹ thuật hỗ trợ thêm bên các phần mềm nó dùng như vậy và bên mình thì cũng đang sử dụng cái phương pháp là là, là khóa cứng à. tất nhiên là ngoài khóa cứng thì mình cũng có sử dụng cái ờ, cái cái, cái giải pháp là khóa mềm nhưng mà cái khóa mềm chỉ để sử dụng cho anh em ờ, để mua thử thôi chứ còn là cái ờ, chủ yếu là sử dụng khóa cứng khóa cứng đấy thì nó có những cái gọi như thế nào bình thắng ha ví dụ như gọi một năm hai năm hay là gọi vĩnh viễn gì nó nó sẽ có gồm mấy gói Ờ, em Tuấn chờ thấy em nhập cái cái thông tin này em em xem cái ờ, cái cái cái màn hình một số cái nội dung anh Tuấn xem. À thì ờ, có gì như như thẳng ờ, ừ, chia sẻ màn hình ấy, chia sẻ màn hình giới thiệu một chút đấy. Vâng, các cái công tác này nhé. À, ví dụ như cái công tác này thì anh Tuấn phải nhìn thấy là nó có các cái nội dung hướng dẫn ở phía dưới này. À. Thứ nhất là thứ hai là anh em tham khảo thêm các cái phần tiêu chuẩn cho cái công tác đấy. Đấy, rồi là các cái uh, hao phí cho cái cái công việc đang thực hiện <coughs> Đấy, các cái hao phí uh, của cái, cái cái công tác này thực hiện này à. thì cái này nó cho phép tính luôn là cái tổng nhân công và cái tổng hao phí tính thực hiện luôn đối với trong các cái phần mềm dự toán thì uh, nhìn thấy nó trong cái bảng hao phí hao phí vật tư ấy à. ở trong cái phần mềm mình thì nhìn thấy nó ở trong cái cửa sổ này luôn nó tính luôn là uh, nhân công của cái công việc này là hết bao nhiêu lên trên này đến làm tròn này lên trên đến làm tròn là 93 này ở dưới này là uh, ờ, 92,8 nếu nhân công là không thể chặt chia ra được cho nên là sẽ làm tròn theo hướng là làm tròn lên Đấy, cho nên là đây là sẽ nhìn thấy là cái số lượng nhân công nó chặt tức là phần mềm mình có tích hợp những cái ờ, cái mà định mức được đúng không tức là mình sẽ nhập vào những cái mà định định mức dữ liệu về định mức đúng rồi à, khi đọc vào thì nó sẽ hỗ trợ các cái uh, nội dung tương ứng rồi đây uh, các cái định mức của nó thì nó có sẵn như này này đây. À, à. đây nó có hầu hết tất cả các cái định mức của bộ xây dựng chứ không phải riêng gì mình còn xây dựng không à. đấy kể cả phần trích xít trích list mà mà anh em hay làm các cái dự án tư nhân hay nhìn thấy trông như dụ như là Vin hay là FLC một số hay chủ đầu tư ấy, nó có trích list thì như này nó có luôn cái phần trích list riêng trích ờ, list thì nó có nhiều đa dạng lắm nó khác với cái, cái, cái phần mềm khác là nó tích hợp sẵn các cái phần trích list sẵn này luôn cho cái người dùng rồi Đấy. còn mặc định thì mình sẽ có những cái cái cái cái cái cái, cái thông dụng còn lại anh em có thể thêm ví dụ như là các cái phần là, là công ức đô thị này Đấy. cây xanh chiếu sáng đô thị rồi là viễn thông này Đấy. nó hầu hết tất cả các cái ờ, bên uh, xây dựng và này cũng là những cái độ định mức mới nhất ví dụ phần sửa chữa này hay là các cái phần là về uh, điện lực đấy thì nó đều có hết ở trong này à. thế giờ các bạn lên dùng giống như sử dụng bất cứ một cái phần mềm dự toán nào thôi thế thì ờ, cái, cái công cụ này là cập cập nhật ừ, dữ liệu bằng cái gì nhỉ bằng vẫn vẫn bằng uh, qua internet chứ à, mình đọc file dự xe cái cái file Excel mà thôi cái file dự thầu hoặc là file dự toán mà thôi tức là nó có cần phải cập nhật dữ liệu uh, internet chứ ví dụ như đơn giá uh, quỹ của bên uh, dự toán chẳng hạn hay là có cập nhật những cái phiên bản mới thì nó tự động cập nhật hay là sao hay là mình à, phần mềm này thì nó sẽ cập nhật được tự động à. cái cái cái phần mềm này thì nó sẽ cập nhật thôi đây nó sẽ có cập nhật có cái phiên bản à. Đấy, nhưng mà cái phần mềm này nó thực hiện cho cái công tác uh, ngược với thằng dự toán thằng dự toán là đầu vào thằng dự toán và đấu thầu là thằng đầu vào cho nên là nó có phần đơn giá còn cái này là cái phần nó thực hiện cho cái đầu ra cái đầu cuối cùng của cái sản phẩm nó thực hiện cho công tác nghiệm thu cho nên là nó sẽ ờ, khi đọc vào thì nó có cái giá nào thì nó sẽ thực hiện theo những cái cái cái mà xuất ra của cái dự toán cái dự thầu thôi nhưng cái này thì nó không cập nhật cái đơn giá đây, ờ, đây nó không có cột đơn giá nào cả nó chỉ có cột này ờ, cột ngày thôi đây, đây nó sẽ tính nó nó nó thực hiện các cái, cái quy trình ngày uh, tự động tương đối kiểu như này này ví dụ như là à, ngày 02 tháng 03 ví dụ như là mình nhập vào đây của mình là ví dụ như là nhập là 20 ngày này thì nó sẽ tìm các cái ngày tương ứng ờ, phù hợp ví dụ mình muốn là những cái công việc này mình thi công trong 20 ngày thì mình chỉ việc là mình nhập cái ngày bắt đầu với ngày kết thúc này sau đó mình nhấn vào cái nút là tìm người thi, thi công này thì như vậy là 20 ngày cái này là mình cần phải là mỗi một ngày mình sẽ có là tối thiểu là 5 nhân công đây là con số tối thiểu đây nhấn đồng ý đây thế nó tính luôn cho mình kiểu như này cái này giống mình ờ, mình sẽ ờ, quản lý được cái, cái cả cái hàng mục công việc để viết nhật ký đúng không viết nhật ký này làm ờ, biên bản nghiệm thu này hoặc là làm lát đúng không thí nghiệm ấy à, hầu hết tất cả các công việc đấy thì đều thực hiện được mà ngoài cái đấy ra ấy, thì những cái này này bình thường anh em sẽ làm thủ công nhưng trong phần mềm này thì nó sẽ thực hiện tự động à. hay là ví dụ như là khi mà anh em đọc một cái file thì dự toán được thầu vào á mà lại lấy cái đấy để làm cái phần à, nhật ký rồi biên bản nghiệm thu luôn á thì nó sẽ hơi uh, hơi hơi vướng một chút là vì các cái công việc này nó sẽ không không thực hiện uh, theo trình tự nếu như anh em nào mà móc cái trình tự thì uh, nó gần nhau thì nó dễ nhưng mà có thể là có nhiều cái nó không đúng theo cái trình tự ấy, thì nó sẽ hơi vướng một chút thì anh em sẽ sử dụng cái chức năng của phần mềm này phần mềm nó có tính năng như này này là sắp xếp công tác lại theo trình tự thi công để cho cái công tác nó gần lại với nhau để sắp xếp lại để anh em là nhập cái ngày này cho nó phù hợp này thì nhấn vào trong nó có cái nút như này này à. sắp xếp này đấy nó sẽ sắp xếp lại cái trình tự thì cái, cái người mà làm hồ sơ nó sẽ nhanh hơn nó đơn giản hơn do cái công việc nó nằm gần nhau hơn đấy thì khi làm thì nó chính xác hơn nó nhanh hơn Thế còn là cái việc nó xuất ra thì đương nhiên là tất cả những cái nào mà trong anh em mà lên một cái ờ, cái hồ sơ mà mà mang lên trên cái ban quản lý các cái chủ đầu tư có cái gì thì phần mềm này là có cái đấy. Ví dụ như là phần thanh toán. Đấy, thanh toán thì nó theo các cái biểu mẫu mới của ờ, theo cái, cái quy định thôi. Đấy. Và cái kèm theo cái hồ sơ thanh toán thì nó là cái hồ sơ nghiệm thu. Thì tất cả hồ sơ nghiệm thu thì nằm trong phần là xuất cuộc này trong đấy là mình đã tích hợp uh, cả cái mẫu mà biên bản theo thông tư theo những cái nghị định ấy, thông tư chứ là có sẵn rồi đúng không đúng rồi phần mềm uh, của VDM thì nó như thế này đây nó mặc định luôn đây khi nào có cái gì mới thì em sẽ cập nhật vào thôi còn hiện tại là, là có thông tư mới là mình cập nhật cái phiên bản mới đúng không mình sẽ... đúng rồi bình thường bên em vẫn cập nhật liên tục bởi vì là là bên em có đội ngũ lập trình nó cũng tương đối đông và cũng, cũng, cũng làm lâu trong cái cái cái cái công việc này rồi cho nên là họ cũng ờ, nâng cấp liên tục cho nên cái việc cập nhật thì nó không phải là chờ đến lúc ờ, có cái văn bản mới cập nhật mà gần như là cập nhật liên tục vâng. cái vài ngày thì em lại cập nhật một cái phiên bản mới khi mà có các cái yêu cầu của bên ờ, các cái anh em mà làm hồ sơ trực tiếp ấy, mà thấy những cái nào mà cần thiết để nó tối ưu hơn cho người làm thì bên em sẽ cập nhật thêm đây còn thì, các cái chức năng anh anh tuấn ừ. xem chức năng này ví dụ như này xuất list hồ sơ này à, xuất list biên bản nghiệm thu này xuất list uh, đầu vào rồi là xuất list hiện trường này rồi là xuất các cái biên bản giai đoạn này rồi là xuất các list cái này là anh đang nói là làm cái phần lát đấy à. Ờ. đấy thì nó xuất tất cả cái này hay là ví dụ phần pháp lý phần pháp lý cũng xuất đủ luôn đây này kiểu như này này tức là bây giờ mình mình muốn xuất ra cái nhật ký thi công chẳng hạn có có không có nhật ký thi công ờ, có đây phần đây nhật ký đây đây này em em xuất một cái nhật ký cho anh xem này đây nhá đây nhá về các bạn này anh chỉ nhấn đây là xong rồi đấy đây này phần này là xong rồi đấy, đấy. anh nhập mỗi như này nhá rồi. anh đọc cái dự toán vào anh có đến đây này rồi. phần này bên em là nó sẽ phân tích cho anh rằng là cái, cái công việc này là hết bao nhiêu nhân công rồi. với khối lượng công việc này thì tối thiểu là bằng ngày nhân công rồi theo đến mức theo quy định của nhà nước thì từ cái nhân công này rồi thì anh sẽ biết được rằng là anh cần phải thi công bao nhiêu ngày rồi. thì mới xong được đấy thì sau khi có được cái này rồi thì coi như là hoàn toàn tiện đấy đấy bây giờ anh chỉ xuất hồ sơ thôi anh làm anh đọc vào cái là anh có đến đây còn lại từ đây trở đi là là sang đây là bên phần mềm tự làm hết ví dụ như cái việc là nó nhận diện rằng là với công tác nào này ấy, thì sẽ phải có những cái loại biên bản nào đây này à, anh xem đây này. ví dụ như này này công tác đào và vâng, đây biên bản công tác đào sẽ có những cái loại luôn này đấy ví dụ như là với công tác bê tông cái vữa chức năng này thì có cái gì thì à, đây này đây nó có những cái này thế nhưng là người dùng có thể chèn thêm đây này cứ đánh dấu vào đây này xong bắt đầu là nhấn thêm đây cái thì nó thêm thôi đây này đã thêm lên đây thôi cho nên cái đấy thì, thì tức là chỉnh sửa thêm bớt thì nó đơn giản thôi và nó cũng nhanh thôi không vấn đề gì cả mình ờ, mình muốn ờ, thằng ờ, xuất cho mình một cái nhật ký chẳng hạn xuất ra thành Facebook ấy Facebook thì nó sẽ nó sẽ hiển thị lên như thế nào cho cho cho mình vâng. qua cái... đây nhá vâng đây nhá đây này à, anh nhấn vào trong nút xuất luôn xuất này nhá rồi thì trong này nó có chủ sân trước đầu tiên này em giới thiệu chủ sân trước trước này thì đây này à, bên này là mẫu này còn bên này là nút sân trước này em sản xuất ra nhưng mà đại loại là như thế đây này anh sửa bên này này anh sửa cái mẫu này thì bên này nó nó sẽ hiển thị lại mình, cái... Ờ, khoan khoan khoan là thằng ấy mình chưa thấy cái chuột đấy mình chưa thấy cái chuột của à, thế, trên lời em đang chia sẻ có một màn hình anh anh không nhìn thấy chuột hay là hay là anh không nhìn thấy cái bảng em xuất này không không không thể nhìn bảng xuất đấy rồi rồi rồi ok lúc đấy là chia sẻ một màn hình như đây không nhìn thấy đâu à. phần mềm ờ, này là uh, sản phẩm ờ, chất xám cho nên là làm cho anh em xây dựng rất là là, là, là đỡ được cái công sức đúng không vâng được thời gian tiết kiệm được cái uh, nó lại đỡ phải nhầm lẫn tức là cái bản à, phun tròn đời là 4 triệu 2 còn có những cái phiên bản à, dùng à, một năm hay là ít năm không nó, nó có những không bên, bên em cũng một phiên bản thôi bên em cũng một phiên bản thôi nhưng mà uh, cái hiện tại bây giờ là em đang uh, tức là cái giá nó nó nó thay đổi luôn đấy chứ không phải là không phải là nhiều phiên bản có một phiên bản thôi rồi mình thấy đây Dạ. đây này em nói lại cái chỗ này này cái chỗ này hôm nay em tưởng là là em chia sẻ hết rồi nhưng mà lúc nãy là anh chưa nhìn thấy đây này đây nó có nút suất này đây anh Tuấn nhấn vào chỗ này này thì ở trong cái cửa sổ này là anh Tuấn sẽ nhìn thấy được cái cái cái cái cửa sổ này chắc là lúc nãy anh Tuấn chưa nhìn thấy cái cửa sổ này rồi giờ mình nhìn thấy rồi vâng đây đây ví dụ như này này là đây là những cái chức năng mà nó có này đấy nó có thể xuất được này à. đấy còn dưới đây thì nó có hai cái cửa sổ này cửa sổ theo mẫu này đây là cái mẫu mà người dùng thì tự tạo này còn đây là cái phần mà à, ờ, biên bản làm hoàn thiện khi hoàn thiện thì nó như thế này cái này do chưa nhập thông tin vào cho nên nó như thế này đây, cái, cái, nội dung ví dụ như có cái, cái, cái văn bản mới này các văn bản mới này thì mình nhập liệu vào đúng không vâng đấy cái cái bên này là cái biên bản cái cái cái xem trước này đây nó khác với các biên bản khác là cái này là nó xem trước được cái cái cái nội dung mà mình đang thực hiện dạ. đấy ví dụ như là nó có cả đầu vào hiện trường như này, thế này cái bài đấy. gọi là cái ờ, cái danh mục đấy danh mục vâng này cái danh mục cái này là tí nữa lên xuất ra clip xuất ra clip này này rồi, đấy ở trong này á, thì ví dụ như là à, khi phần mềm nó xuất này cái phần mà làm cái cái list danh mục này sẽ rất là lâu này đấy thì phần mềm nó hỗ trợ luôn và nó chính xác luôn ví dụ anh em muốn tắt một cái gì hay là bật một cái gì hay sửa mới hay là cái gì đấy thì ờ, khi cái, cái list này nó tự điều chỉnh luôn nếu là tắt vào công tác này thì nó mất toàn bộ cái này thì cái số thứ tự của nó với bản nó thay đổi thì là cái clip này là nó sẽ cập nhật theo luôn chứ nếu mà anh em mà làm thủ công mà ngồi mà mà chỉnh sửa cái này nó mất nhiều thời gian lắm mất nhiều thời gian mà chưa nói cái việc là cả trăm công tác vậy không không không nói vấn đề là cả nghìn công tác nhưng mà anh em thường thông dụng là làm hồ sơ là khoảng trăm hai trăm công tác ấy phân, phân ờ, đường thì còn đỡ nhưng phần ừ. ờ, xây lắp ờ, nhà cửa dân dùng thì lặt vặt nhiều lắm hàng trăm hàng nghìn công tác ấy. đúng rồi và nó lặt vặt nhiều đấy cho nên cái việc mà xuất cái list cái list hồ sơ này nó rất là quan trọng này Đấy. còn đây là cái cái cái phần link để lấy mẫu này tức là cái này là cái danh mục của hồ sơ còn cái này á, là cái để anh em mà gửi cho bên ờ, bên bên ờ, thí nghiệm ấy đấy, bên phòng lab đấy thì họ sẽ sử dụng cái này đấy. thì xuất cái gì thì suốt vào đây ví dụ như là đây nó có hỗ trợ cả cái phần pháp lý này đây, tức là nó đầy đủ như này này đấy tất cả các loại pháp lý kiểu như này đây đấy là vậy là có tất cả các cái loại pháp lý kiểu như này anh em muốn có cái loại gì thì cứ nhắn vào trong này kiểm tra thôi đây là những cái mà mình đang mặc định là xuất ra luôn thì xuất cái pháp lý đây này đây để để giờ em xuất cho anh Tuấn xem này đây này ví dụ như này này đây để em em em tích luôn cái phần ờ, cái số đây này À, ví dụ bình thường thì không cần nhưng mà bây giờ hiện tại bây giờ là rất nhiều các đơn vị là sử dụng đến cái chữ ký số để ký trực tiếp trong phần mềm rồi tức là tình bình thường thì thì anh em sẽ sử dụng là ký tay nhưng mà bây giờ ví dụ như theo cái cái nghị định 6 với là cái thông tư 10 ấy, thì uh, bộ xây dựng người đang khuyến khích và cái chính phủ thì đang khuyến khích cái việc là lưu trữ cái cái cái cái file đấy, và sử dụng cái cái chữ ký số cho nên là phần mềm là có tích hợp cái phần này vào à. đây này đấy. Là ví dụ như mà sau mà mà anh em mà sử dụng cái phần mềm nghiệm thu này thì anh Tuấn có thể giới thiệu ờ, cả cái chỉ ký số hoặc là ngược lại cái cái này là sử dụng luôn được cái số này thì sẽ xuất ra PDF rồi rồi rồi ký hay là xuất ra Word đây đây đây, đây anh chờ tí là anh sẽ nhìn thấy nó ký ra nó phải theo đúng cái quy định của bên ờ, bên bên ờ, chủ ký nhá tức là nó phải là PDF chứ PDF à. hai cuối cùng nó phải là PDF chứ đây đây nhá đây này ví dụ đây là do anh chưa đặt tên đến chưa có này thế dụ trong cái máy của anh là anh đăng ký bao nhiêu cái anh là sử dụng là anh cắm bao nhiêu cái thì nó hiển thị hết lên dạ. đấy xong ờ, đây anh chọn được rồi đấy ví dụ như đây đấy đấy ví dụ như là thuế này đấy đây thì là anh cứ ờ, đấy nó lại là như vậy đấy, là anh anh chọn các cái chữ ký thế xong đấy là nó ký thì ký xong rồi đấy đấy chưa vẫn nó còn à, do anh chọn nhiều quá tức là cứ một lần như vậy thì nó sẽ ký một lần này vừa là thẩm định nghiệm thu này thẩm định đầu vào tất cả những cái biên bản này thì đều được ký và ký số hết đây đây là những cái mà nó không có cái chữ ký đây, đây là ký ờ, anh chọn các cái này xong cái là nó sẽ nó sẽ ký hết đây đây nó ký xong rồi này đây là thử cái ờ, đây là em gửi xem một cái nhá xem một cái 10 10 10 10 đây này thì đây ký xong này nói như này thôi nó sẽ xuất ra nhiều file đúng không không không một doanh nghiệp là một file chứ sao nó lại ký xuất ra nhiều file này đây này đây là một cái bảng là ký hoàn thiện này dạ. đây này đấy thì đây nó trên nguyên tắc là thôi đây này thì đây anh kiểm tra này này đấy là chưa nguyên tắc cái số này à. đây đây đấy thì nó trên nguyên tắc là là của ai thì nó sẽ kiểm tra đấy thì cái này là không có làm giả nó ấy được đấy ký là coi như là, là chính xác luôn à. Đấy, không thể không thể là lại cử ký nháy nhất cho nên cái này là người ta à, một số cái cơ quan lớn mà sử dụng cái đem ấy như cái trong khu vực sân bay một số cái là là anh em là có dùng cái này rồi yeah. Dạ. có sử dụng cái cái cái cái cái ký số này của em rồi đấy đấy cho nên là cái đấy nó cũng là một xu hướng cũng, tất yếu thôi khi mà mà mọi thứ thay đổi và người ta đang quy định những việc đấy thì phần mềm nó sẽ cập nhật theo cái việc đấy luôn dạ. đấy. đấy. hiện tại bây giờ thì ở thời điểm này là mới có một mình phần mềm mà bên bên 360 là có thôi à đây này cái cái cái, cái vấn đề nó chút file này này đây nhá đây là nó ví dụ như cái sản pháp lý này thằng biên bản là hạng mục đi đây này dạ. một cái một một cái này thì là nó sẽ đây cái phần ờ, trích dần tiêu chuẩn đấy là phần mềm sẽ trích dần theo những cái tiêu chuẩn hiện hành đúng không đúng rồi và vâng. những cái đấy thì đương nhiên rồi cái đấy thì là dạ. và vâng. cái đấy thì nó sẽ sẽ đi theo cái ờ, cái cái, cái nội dung mới nhất những cái, cái tiêu chuẩn mới nhất cho các cái công tác mà đang thực hiện thôi đấy đấy là các bản thì cái cái chỗ này là như vậy đấy là anh xuất cái gì thì anh xuất thôi ờ, tất nhiên là là trong này thì nó đa dạng lắm nhưng mà ờ, khi mà anh em dùng nó thì theo những cái mục đích khác nhau thì phần mềm sẽ có những cái tùy biến khác nhau dạ. đây thì toàn bộ các phần đằng sau này nó thực hiện hết này à cái nhật à đây đây à, anh Tuấn xem qua cái thằng nhật ký xuất list xuất biên bản xuất biên bản ở à, đây nhật ký đây đây một cái là list hồ sơ này với cái là nhật ký này đây này ở đây là nó lấy luôn được cái cái cái cái cái thời tiết này nhá cái thời tiết này là trong phần mềm nó cập nhật tự động nhé chứ không phải cái này là anh em làm thủ công đâu đây này à. anh nhấn vào trong cái, cái nhật ký này sau chọn anh chọn địa phương mà mình làm ấy mình làm hồ sơ ấy dạ. đây ví dụ cần thơ này chọn cần thơ này sau đó nhấn cái cập nhật này cái này cái này thế là họ họ à, phần mềm sẽ cập nhật theo ngay chứ thời tiết theo ngay. đây đây đây đây, đây. ví dụ như đây này nhiệt độ đây, dạ. đấy là nó nó đây đây nó nó tự nó cập nhật thôi theo hệ thống quốc gia thôi nắng mưa gì đó nó sẽ lấy theo cái dữ liệu uh, trước đó những cái ngày uh, Đúng rồi. rồi đây đây đây đây của 2022 đấy à, Ừ. cái này thì nó không chế theo cái thời gian của hồ sơ rồi nó không nó không chạy ra ngoài phạm vi hồ sơ cho anh nhìn thấy là nó từ ngày mùng 2 đến tháng 3 cho đến 17 à, cái này là gọi là không không phải là hồi ký nữa, nhưng mà hồi ký rất chuẩn ờ, về thời tiết đúng không <laughs> đúng rồi đúng rồi <laughs> vâng, vâng. hồi ký rất là chuẩn vâng đấy rồi là ví dụ các cái ngày lễ là ngày nghỉ đây là anh em có thể cài đặt được nó báo luôn là ngày đây là ngày nghỉ này ví dụ ngày hôm nay là thực hiện những công tác nào là nó có sản hết ở trong này dạ. tương tư rồi đây quay lại cái thứ ba này chắc cũng nhiều hơn thứ hai à, đây đây ví dụ như là ngày đó là thi công những cái gì là nó có ở dưới đây này đấy rồi là những cái công tác nghiệm thu đây lại là, là là trong phần mềm thì nó sẽ thực hiện hết tất cả đấy ví dụ như là ngày 22 này tháng 2 này đang nghiệm thu hai công tác này đấy công công, công tác này đấy là loại là như vậy đấy, thì trong nhật ký thì nó sẽ có những cái này này đấy về cơ bản thì cái chỗ này thì nó ờ, như vậy thôi đây còn à, phần tiến độ này phần tiến độ này nó khá hay này tiến độ tiến độ sẽ xuất ra file file Excel hay là file gì không giống kiểu rất project nhưng mà xuất ra kết quả thì ờ, PDF chứ nhỉ PDF hoặc là ảnh đây này à, đây đây là cái tiến độ này thì anh nhìn là anh thấy là nó giống kiểu đây là anh kéo này đấy đây anh kéo này đây đấy có điều là khi mà anh xem trong cái này này cái này nó khác một chút là cái thằng nhân công nó chạy luôn đấy anh nhìn đây là anh nhìn thấy là cái cái cái thằng biểu đồ nhân công này là nó chạy luôn ngày này này ví đây là ngày mùng 7 tháng 3 2022 này đấy, là anh điều chỉnh luôn nó khá chi là là là là anh anh không sợ cái việc là nó nó bị chạy lố ví dụ nó không anh không sợ cái việc là à, ví dụ như là đây như đây ví dụ cái này, này đây ví dụ như là em, em kéo dồn mấy cái thằng này vào này nó nó làm thay đổi một vài ngày đây đây đấy đấy là anh không sợ anh không sợ cái việc nó có thể chạy như thế này là vì cái này nó đã kiểm soát rồi cho nên là khi anh đào như này nhìn thấy rằng là ngày mùng 8 này đấy ngày 8 tháng 3 ngày hai là đang bị lố này thì quay lại cái thằng biểu đồ này là anh chỉ luôn được này. đấy thế ngày 8 tháng 3 này đấy là anh có thể là anh uh, kéo dài nó ra hoặc là anh uh, di chuyển nó đấy, ví dụ như là cái thằng này đây. đấy thì anh có thể là anh di chuyển nó được đấy. Đấy, thì lúc cái biểu đồ nhân công nó sẽ thay đổi đấy nói chung là cái biểu đồ nhân công này à, nó nó phân tích luôn nó phân tích luôn là cái này là anh em mà làm hồ sơ thầu là anh hay dùng hay là cái phần mà báo cáo anh em hay làm cái báo cáo đây này đây nhá ví dụ như là nó có cái phần là cập nhật tiến độ này đấy nó phân tích luôn này đây nó phân bổ luôn cái máy móc này cái này kiểm soát được cái tiến độ ờ, dự án nhỉ đối với ờ, đây đây cái, cái này là này để báo cáo và và kiểm soát luôn đây nó vẽ luôn kiểu như này này đấy đủ luôn đồ máy rồi vật liệu nhân công là đủ luôn như này này bằng tổng hợp đấy anh em mà làm đấy là nhìn thấy cái này ở trên cái ấy mà nhìn thấy ở trên cái cái các cái cái công trình mới thi công là nhìn thấy cái, cái biểu đồ kiểu phân bổ máy móc này là là nhìn thấy liền mà nếu như là cái cái vật liệu này đấy là trung bình là một ngày là bao nhiêu này đây máy móc thì gồm máy gì số lượng bao nhiêu này là nó có sẵn ở trên này luôn nó phân tích cho luôn nói chung là cái này là làm báo cáo khá rất là thuận tiện cho anh em mà mà làm thi công hay làm ờ, tư vấn giám sát dùng cái này nó khá rất là tiện cái này ờ, chế độ bên mình là khi mà uh, bán và chăm chăm sóc cho khách hàng thì có bảo hành bao nhiêu bảo hành thì thời gian là bao nhiêu ờ, cái phần mềm này thì hiện tại bây giờ là đang uh, bảo hành là theo chế độ khóa cứng thì cũng giống như tất cả các phần mềm thôi là bên mình là bảo hành là 12 tháng Đấy, hết 12 tháng thì cái chi phí mà cấp lại thì nó rẻ thôi 500 thôi không không không mấy cả bán có thể là là 4 triệu 5 triệu 6 triệu nhưng còn là khi mà à, anh em mà cái khóa mà cái rủi ro tất nhiên là là là giống như Tuấn là cũng cung cấp cái dự toán lâu này Tuấn hiểu là cái rủi ro này thì nó cực ít tất nhiên là cũng sẽ có cái đồ điện tử thì cũng sẽ có nhưng mà cái cái tỷ lệ này nó cũng rất chi là ít đa phần là là, là anh em dùng 5 năm 10 năm là chưa hỏng đúng rồi à. Ờ. này ờ, thì thực ra cái cái cái à, cái USB nó có cái uh, chống sốc rồi đúng không cái đúng rồi của, cái lớp cao su nó bảo vệ đấy mà ờ, có thể là xe máy qua vẫn được anh đừng có mang anh anh ngâm nước xong rồi anh mang và dùng luôn chứ còn anh ngâm nước xong anh anh giải khô đi xong rồi anh dùng tiếp được mà nó không không không không Thế nó ngâm nước nó không hỏng à không nhưng mà đừng có mang ngâm nước để bảo <laughs> thắng thì từ, từ, từ, từ, từ, <laughs> từ, từ, từ, nó hỏng liền đấy mà không không anh có cắm nó đồ điện tử anh không cắm nước mà làm sao mà nó hỏng nó có điện giống kiểu điện thoại mình đâu à, à. anh mang vào sấy khô anh dùng tiếp được mà à. bị suất gì đâu mà anh em cứ mang bỏ mới giặt suốt mà à, <laughs> nó nó không phải là cái điện thoại mình lúc nào cũng ngâm điện mà cái này phải không câu chuyện điện. sẽ có câu chuyện là có những ông ờ, quyến chưng để cái khóa ở trong túi quân để cho vào mà giặt chẳng hạn đến lúc yeah. Dạ. Ờ, phát hiện ra À, còn được vào nó bị hỏng đấy bắt đầu lối ra đem đi bảo bảo hành nhưng mà à, dạ, đấy cái rủi ro như vậy thực ra cái rủi ro đấy thì thì cả cái cái người dùng và cái cái bên ờ, đơn vị sản xuất không ai mong muốn cả thì cái việc là hỗ trợ thôi thì là 500 này anh em hỗ trợ là cái khác thôi không không có ông nào mà muốn lại rắc rối lại tự mang cái rắc rối cho mình đâu như nên cái việc đấy thì thực ra là cũng không nhiều thực ra là một năm một hai cái thì không nhiều lắm cho nên cái việc đấy không không không không đáng ngại lắm cái việc đấy thì công ty là có thể là hỗ trợ được kinh phí 500 thì công ty hỗ trợ lại thôi cái đấy không vấn đề gì vì cái rủi ro đó rủi ro là không muốn mình ờ, mình vẫn có một cái giấy ờ, chứng nhận sử dụng phần mềm đúng không cái đó là ừ. theo quy định của của sở hữu trí tuệ hay cái gì đó đúng không? À, có à, khi mà anh em mà sử dụng phần mềm thì có thêm cái ờ, cái giấy bảo hành và cái giấy chứng nhận bản quyền để ví dụ anh em kẹp trong hồ sơ đấu thầu ấy, rất nhiều đơn vị là là yêu cầu cái đấy đấy để họ làm cái hồ sơ năng lực ấy thì nó có đủ tất cả các giấy tờ kèm theo như thế hiện thì quá tiền đấy và thì trong quá trình mà <clears throat> trong quá trình mà, mà người sử dụng á à, cần phải học những cái video ở đây mình có thể là hướng dẫn demo đúng không hướng dẫn demo là Để. Vâng. mình học theo cái cái video này và vâng. mình, à, mình biết cách sử dụng phần mềm hoặc là quá vâng. trình mà à, sử dụng mà bị bị vướng á thì có thể kết nối với với à, thắng để uh, hỗ trợ thêm đúng không vâng đúng rồi vâng tới đây ấy, tới đây thì em có thêm một cái cửa sổ à, nó nằm bên tay phải đây nhưng mà tại vì lúc nãy anh Tuấn nói cũng hơi chậm tí nên là em lại không chưa cài cái bộ đấy à. nó có một cái bộ là nó có sẵn cái cửa sổ giao tiếp ở bên tay phải này à. cái cửa sổ đấy thì nó thực hiện cho đối với chủ đầu tư tư vấn giám sát và đơn vị thi công và tất nhiên là anh cũng có thể là anh em cũng có thể là à, tiếp giống như Ultra View đúng không bạn ờ, Thắng Ờ, vâng nó cũng gần như vậy nhưng mà nó không nhìn thấy được cái màn hình của nhau tức là anh không nhìn thấy được màn hình của em em không nhìn thấy được màn hình của anh à. nên là nếu mà anh cần hỗ trợ một cái công việc nào đó thì anh hoàn toàn có thể là thêm cái thông tin của em vào sau đó là anh nhấn à, ừ. như là, là gọi là support ừ, trên phần mềm luôn đúng không tức là cái tin nhắn đó sẽ gửi về cái máy chủ gửi về vâng. bên bên support luôn không nó xem nó xem trực tuyến luôn chứ nó xem giống kiểu anh em mình đang xem trên qua cái cái cái zoom này à à, nó xem trực tiếp như này luôn à, nó duyệt toàn bộ công tác duyệt và ảnh và các nội dung thì có thể xem nhanh được luôn ở trên cái, phần mềm đấy à, cái đấy thì nó thực hiện được luôn cả trên điện thoại nha anh Tuấn nhỉ liên nguyên được cả trên cái cái cái điện thoại luôn chứ không không không phải là chỉ là một mình ở trong cái phần phần phần PC gì đâu đây là đang trong cái phần bộ cài là trong phần PC còn cái kia thì chỉ cần là anh em uh, đăng nhập vào cái cái cái tài khoản là anh em có thể xem được luôn thôi không không, không cần phải vào này ví dụ anh em duyệt đây duyệt các cái công tác hiện trường đó ví dụ như là mình duyệt công tác nghiệm thu này hay là các cái loại biên bản như là các cái phiếu yêu cầu hay là cái gì đấy thì phần mềm là nó có đấy luôn chỉ cần là nhấn ờ, gửi cái là nó sẽ cái cái người mà được nhận thông tin họ sẽ nhận được thôi ví dụ anh Tuấn theo theo theo ờ, thẳng thì một điểm mà một bàn mà sử dụng được uh, ờ, lành nghề cái uh, thành thảo cái phần mềm này thì mất bao nhiêu buổi thì thì, thì thành thảo được nhỉ? thực ra là như thế này nhé ví dụ như mà nó phải phụ thuộc vào cái cái việc là anh em là đã từng làm hồ sơ hay là chưa làm hồ sơ nếu như mà anh em nào mà đã làm hồ sơ rồi ấy thì uh, hoặc là đã từng dùng một phần mềm nào rồi nếu mà được làm hồ sơ thì chưa nói nhưng mà nếu mà anh em nào mà đã từng dùng một phần mềm nào rồi thì uh, hầu như anh em xem video là đã làm được hầu như là như vậy hầu như là khi mà mình uh, nói anh em là là, là cần hỗ trợ cái gì thì anh em gọi lại nhưng mà để dạ, đa phần là lúc mà anh em làm nó vướng gì anh em mới hỏi thôi chứ còn là anh em mà đã từng dùng phần mềm rồi thì xem cái này nó khoảng như một đôi tiếng là anh em có thể là bắt đầu gọc vạch làm được một vài công tác rồi đấy và vì đấy giống như giống như nói chuyện tôi đấy anh chỉ đọc mỗi cái thằng này vào thôi hoặc là anh tìm giống như dự toán ví dụ như là đào bóng này đấy anh làm giống như dự toán đấy là coi như xong rồi là anh chỉ đọc mỗi cái cái, cái thằng khối lượng này là coi như xong rồi chứ anh thấy em có làm cái gì nữa đâu dạ. đấy cái việc sắp xếp này thì phần mềm cũng sắp xếp rồi đấy cái phần mà cái ngày này nó mất thời gian thì phần mềm cũng hỗ trợ từng ngày rồi đấy Nên còn là các điều đâu vào mà để cả cái thông tin như chủ đầu tư rồi à, à cái, tên tuổi cái đấy thì nó, cái đấy thì nó là dễ cho nên là chắc là cái đấy là cũng không cần phải hướng dẫn đâu <laughs> đây là biết rồi cái đấy thì, thì, thì anh em xem trong video là anh em là biết rồi à, là cái phần mềm này nó có cái thông tin công trình đúng không vâng đúng rồi nó có sẵn cái bảng thông tin công trình như này đấy, đấy, loại là là nếu như mà anh em nào mà đã từng làm cái cái, cái chương phần mềm nào rồi đó, thì anh em xem cái này nó nó nó nhanh thôi mà gần như là là không phải hướng dẫn luôn rất rất là tiền nhỉ và vâng, còn <laughs> nếu như rất là tiền còn nếu như mà anh em nào mà chưa từng sử dụng đến cái phần mềm nào ấy đấy thì sẽ phải hướng dẫn sơ qua chứ không là sẽ không không không không không không màu mò được anh em phải tiếp xúc với phần mềm rồi vậy phải làm ví dụ như là dự toán hay là làm từng làm cái cái cái công tác ừ, hồ sơ nhân thu ở một số cái phần mềm nào đấy vậy thì mới có thể là nghiên cứu được cái này nó nhanh được đấy còn nếu như anh em mà chưa từng làm thì đương nhiên là phải hướng dẫn nhưng đó là việc đương nhiên rồi thì bên mình sẽ hỗ trợ qua các cho vi ấy, sẽ hướng dẫn hỗ trợ qua các cái công cụ trực tuyến thôi nó sẽ có nhiều công cụ trực tuyến ví dụ như là uh, à, tem view hay là cho view gì đấy. đấy thì ờ, anh em là sẽ được hỗ trợ như vậy qua cái bước đầu Đấy. sau khi hết được cái bước đầu rồi thì ờ, ừ, trong quá trình làm đến đâu là vướng đến đầu thì bên công ty sẽ hỗ trợ tiếp các cái cái, cái phần phía sau ấy đấy thì ờ, với cái cái cái người mà đã dùng phần mềm rồi nhá thì đấy giống như mình nói là gần anh em xem video xong lại nhau làm được còn đối với những người chưa chưa từng làm phần mềm thì chắc chắn cái này sẽ phải mất khoảng ờ, chắc chắn là phải mất khoảng ba ngày À, một ngày thì không được, một ngày thì nó còn liên quan nhiều cái con số anh em lại đang phải tìm hiểu theo cái con số. Thì ờ, mình chia sẻ chút là trước đây mình ờ, làm hồ sơ hoàn công thì chủ yếu là mình sẽ lên một cái cái list cái danh mục công việc trước dạ. rồi sắp xếp ra, ra ngay rồi sắp xếp những ngày nghiệm thu cả cái công tác sau đó mình quản lý bằng Excel Đúng rồi. Sau này, sau này có tìm hiểu một số cái cách làm ở trên mạng ấy, trên Facebook ấy vâng. mình nhập ờ, một số cái công tác đầu vào vào thì nó sẽ liên quan những công tác tiếp theo đấy vâng. à, nó cũng có cài đặt cài đặt ở trên Google và nó tự động điền vào trong một cái mẫu của mình luôn ví dụ ờ, cái mẫu biên bản nghiệm thu thì mình nhập tên thông tin của bên chủ đầu tư thông tin nhà thầu vào rồi nhập ngay vào nó sẽ xuất ra xuất ra một loạt biên bản từ đầu đến cuối luôn Đấy, mà mình bắt buộc mình phải có một cái lịch danh mục công việc cho nó thì nó nó nó cũng xuất ra một loạt ờ, cái cái dạng như vậy luôn nhưng mà vâng. cả đầy cả đầy thỉnh thoảng ờ, phải làm thì phải nghiên cứu lại chứ thỉnh thoảng nó nó bị lỗi hoặc là có thể nó bị nó bị chạy cái tráng hoặc là bị lỗi ấy. cho nên cũng phải kiểm soát lại một chút vâng à, hai cái thì nó nó khác nhau hoàn toàn cái đấy thì thực ra là anh lại làm clip trước đấy là cái mà anh đang nói này anh lại phải làm clip này trước đúng rồi đấy sau đó thì anh sẽ bố trí cái ngày đấy. và cái cái việc mà tạo đường dẫn thì đương nhiên rồi làm thủ công hay là làm phần mềm thì cái việc đấy là phần mềm một cái là người ta tạo sẵn thôi còn anh làm thủ công thì anh làm công trình này theo công trình khác thì thì anh cũng đã có đường dẫn rồi thì nó sẽ tương tự nhau thôi đấy nhưng mà cái khác ở đây ấy, là cái cái công việc này là anh sẽ không phải làm nữa mà phần mềm sẽ làm đấy và cái nữa là cái đối với cái công việc này thì nó sẽ biết được rằng là với cái khối lượng thi công này á, thì là mất bao nhiêu nhân công để anh anh anh biết được cái thời gian thi công thì nó sẽ nó sẽ khớp hơn Đấy, hay là ví dụ cái công tác này á, thì nó sẽ là cái tiêu chuẩn này nhưng mà với công tác này á, thì nó lại là tiêu chuẩn này em nói ví dụ như là với cái công tác mà à, giao thông ấy, hay là nước nó khoảng chừng ba bốn chục đầu việc thì, thì anh em có thể lập sẵn cái, cái các cái nhóm tiêu chuẩn sẵn rồi sau đó là ngồi rồi à, dùng các cái hàm lọc cái thứ này nọ kia với Excel để mình xử lý lại các cái nhóm đấy là nó sẽ có được cái tiêu chuẩn nhưng mà ví dụ như mà các cái loại công trình mà nó cứ thay đổi liên tục thì gần như là anh em là kiểm soát cái này là rất là vất vả và mỗi cái cái này nó đều có một cái tiêu chuẩn khác nhau Đấy, mà chẳng nhẽ rồi cứ một công trình như vậy là anh em lại ngồi lại đi kiểm tra lại ví dụ như là nó trung bình một cái nhà bây giờ nó khoảng 120 đồng việc Đấy, thì nó vào khoảng chừng uh, à, 40 à, nhóm công tác 40 nhóm cái, cái tiêu chuẩn này Đấy, thì đến lúc đó là anh em lại phải ngồi mò nhưng mà cái đấy là phần mềm nó sẽ hỗ trợ anh em được cái việc đấy hay là ví dụ nó đến cái này thì là nó phải là đến cái ngày nào đấy thì nó mới nghiệm thu được chứ không phải tất cả công tác này là cứ hôm nay thi công xong ngày mai nghiệm thu luôn mà nó liên quan đến ví dụ như là đây ví dụ cụ thể luôn là cái công tác này thì nó lại phải nghiệm thu nó phải đúng này vì nó là cái bê tông nó là phải đúng này đấy nó phải có kết quả thì nó mới nghiệm thu được khi chưa kết quả thì không nghiệm thu được thì những cái đó là những cái mà khi mà anh em làm thủ công là nó sẽ sẽ vướng đấy đây là tính, à, tính kinh tế của cái phần mềm thì mình à, mình thấy những cái phần mềm à, một số anh chị mua về để họ phục vụ cho công việc không nói nhưng mà sẽ tăng được cái thu nhập cho cá nhân của họ đấy bởi vì trước đây mình cũng đã từng thấy một số nhóm là họ không không không phải họ lấy từ cái kinh phí của công ty ra mà họ dạ. cứ đầu tư luôn và sau để họ cứ nhận việc về tức là ngoài thời gian mà công việc dành cho công ty thì họ có thể nhận về lập dự toán chẳng hạn hoặc là họ lập hồ sơ nghiệm thu hoàn công cho cho cho cho cả cái đơn vị khác nữa thì cứ mỗi cái hồ sơ như vậy người ta thuế bao nhiêu vài triệu gì đấy là có thể ờ, một tháng họ có thể là nhân đối được cái thu nhập rồi mình thấy cái này cũng rất là hay mà các anh chị mà nếu như mà đầu tư được thấy được cái tính năng phần mềm mình đặt hai như thế này thì rất là khả thi và cái 4 triệu thực ra 4 triệu 2 thì nó cũng không không cao 4 triệu 2 mà chia nhỏ ra thì trong một tháng có thể ờ, như đàn ông con trai mình thì làm chia ra, làm thành bốn bữa nhậu mỗi tuần <laughs> nhậu một bữa thì nó cũng hết thôi đúng không bốn bữa đâu làm làm làm lần đấy không vui đấy chứ vui khéo được hai bữa <laughs> nhưng mà nhưng mà tiết kiệm bốn bữa nhậu lại được một cái sản phẩm tỷ tùy mà còn làm một cái công cụ cho mình nữa nó hiệu quả nó nhanh hơn rồi ờ, rồi lại lại lại có thể nhận thêm được cái công việc về để tăng được cái thu nhập đấy nhất là cái thời đại mà, mà cơm cao gạo kém như thế này thì, thì thì tăng được thu nhập rất là hay đấy từ phần mềm rất là hay vâng đấy. Và nói chung là đấy là em mới giới thiệu sơ bộ thôi chứ còn là nó còn hỗ trợ nhiều lắm anh Tuấn nhé ví dụ như là tách này gộp này đấy ví dụ là tách rồi là gộp rồi uh, uh, nói chung là nó nó rất là nhiều các cái cái cái cái, cái ở trong này đấy kể cả là vật liệu cũng cho phép anh em là tách gộp luôn rồi là chèn thêm này kia nó cũng có sẵn luôn nó nhiều lắm nó nó, nó nhiều các cái cái cái nội dung ở trong này lắm đấy nó hay lắm cái này một số cái này, ví dụ như là anh em là tin đặt tàu bên kia nó có các con số này khác nhau này nhưng ví dụ bây giờ là đang muốn lấy mẫu luôn cùng một ngày như này này thì thấy rằng là à, anh em vượt phải này xong ví dụ như là mình điều chỉnh như ờ, cái này về cùng một ngày này là cái cái cái ngày lấy mẫu này về cùng một ngày luôn đấy, sau đó là đánh dấu ở những cái này để mình ờ, gộp nó vào trong một biên bản luôn tức là nó nó hỗ trợ nó hỗ trợ gần như là tối đa hết tất cả mọi cái luôn cho nên là anh em làm kể cả là chưa chuyên nghiệp là là, là, là, không chuyên thì anh em làm cái này nó khá chỉ là là nhẹ nhàng và nó cũng khá chỉ là đơn giản Đấy. còn nếu thì, thì, thì, thì đương nhiên rồi đương nhiên là anh em làm thêm thu nhập thì phải có công phải bỏ thời gian bỏ công sức để làm thì đương nhiên là cũng phải có công còn vâng, cái, cái nhận một cái hồ sơ thì đúng là có khi là nói với ông ấy ờ, ông anh em ờ, anh dùng ấy bảo làm một cái hồ sơ lấy được mấy cái khóa <laughs> mình thấy ờ, cả kỹ sư mà viết ra được phần mềm như thế này rất là tỉ mỉ nhiều công đoàn đúng không nhiều cái công đoàn đã cập nhật cho được cái những cái văn bản uh, pháp quy rồi những cái cái mà, mà, mà dữ liệu đâu vào thì rất là nhiều đấy đúng không rồi nó giữa cả cái biểu mẫu nó lại móc xích với nhau nữa tức vâng. cái a thì nó sẽ dần đến cái b dần đến cái c nó, nó tiếp nối với nhau móc xích với nhau đúng không giữa các set các cái công tác với nhau nữa đấy, vâng ví cái cái ờ, để mà làm thủ công thì anh em vẫn làm được nhưng mà à, những cái mà anh em nhìn thấy là là là những cái thao tác rất là đơn giản rất là nhanh nhưng mà có thể suốt được hoàn thiện như vậy thì à, bên phần mềm phải phải huy động rất là nhiều người và làm rất mất rất nhiều thời gian đấy chứ đấy nhìn đơn giản là thấy nhập một vài cái số thông số này mà nó xuất ra đấy nhưng mà à, từ 2019 đến giờ là anh em cũng phải bỏ ra rất nhiều các cái công sức cũng như là là là cái cái cái trí tuệ để mà ngồi để mà xây dựng lên được cái cái cái cái phần mềm để nó nó tối ưu được nói chung là là trong cái quá trình ờ, ra thị trường thì có các cái đóng góp của các anh em là làm sao để cho nó nhanh nó tiện và nó đơn giản cho nên là những cái đấy là phần mềm liên tục cho nên là cái phần mềm đến thời điểm này thì uh, phải nói là anh em uh, nhờ vào các cái cái người dùng mà họ đóng góp ý kiến thì phần mềm bây giờ gần như là nó đã đã mang ở cái uh, cái cái mức độ là đơn giản nhất có thể rồi mình nghĩ là cái cái năm 2023 sắp tới đây mình sẽ đẩy mạnh cái cái công tác mà đại lý à, phát triển cái phần mềm này cho cho kết hợp với à, cái công tác đấu thầu ấy vâng. thì, thì à, rất là tốt bởi vì uh, cái lượng mà mình hỗ trợ khách hàng đấu thầu qua mạng ấy, uh, cái lượng anh em mà làm xây lắp là khá nhiều vâng. trong trong tỉnh ra ngoài tỉnh vẫn có trong vâng. ngoài tỉnh vẫn có và mỗi khi mà họ đã kết nối được rồi họ đã thấy cái uy tín của mình rồi thì họ lại giới thiệu cho bạn bè rồi người khác nữa những người, những người trước mình bán cái F1 uh, ờ, rất là tốt đấy mình bán cho một đơn vị thì đơn vị họ lại giới thiệu người khác thế họ ừ. giới thiệu từ chuyên chuyên miệng mà ra rồi là là là là anh em cứ ờ, đồn tại nhau thì bắt đầu ờ, kết nối được cái, cái công tác uh, bán hàng đấy nó cũng được khá được tất nhiên là mua ở đâu cũng được mua tại ờ, anh em mua tại ờ, tại công ty thì giá vẫn là giá niêm yết đấy nhưng mà mua qua đại lý mình thì ờ, mình kiếm được cốc trà đá hay kiếm được ly cà phê chẳng hạn <laughs> vâng. <laughs> được một khoản đổi xăng điện thoại chẳng hạn đấy anh em ủng hộ ủng hộ Tuấn thì thì, thì đỡ hơn còn <laughs> vâng. chăm sóc kết nối nữa vâng thì ừ, cái cái cái cái sản phẩm này cũng muốn là có thêm những nhiều những anh em ờ, kết nối để ờ, hỗ trợ thêm cho người dùng mở rộng thêm về cái ờ, cái cái, cái thị trường và hỗ trợ thêm cho cái cái, cái người dùng rất là rất là hay đấy những cái người mà mà mà chủ yếu là những cái người mà có chuyên môn và có thời gian ví dụ như anh Tuấn thời gian về cái việc làm cái công công công công tác tư vấn thì nó sẽ, sẽ chuyên nghiệp hơn và nó sẽ sẽ sâu hơn Đấy, thì ờ, anh Tuấn ờ, xem thử ờ, triển khai hỗ trợ thêm cho các cái anh em đang làm công tác xây dựng xem rồi cái này mình sẽ mình sẽ giới thiệu cái cái phần mềm và nói chung hôm nay mình ờ, chưa chưa sử dụng cái phần mềm này nhưng mà trong cái thời gian tới thì chắc chắn là mình sẽ uh, còn nhờ thêm thẳng nhiều để uh, nói về những cái, cái ừ, tính ưu việt của phần mềm này rồi những cái vướng mắc nào thì mình còn học hỏi thêm để khi mà khách hàng mà còn còn hỏi thì mình còn biết để trả lời hoặc là còn phải như như bên uh, support để hỗ trợ thêm chẳng hạn như như các bạn kỹ thuật hỗ trợ thêm dạ vâng thì uh, hôm nay cũng cảm ơn uh, thắng nhiều thì uh, đã dành thời gian chia sẻ thì mình sẽ đẩy mạnh cái công tác mà uh, uh, thông tin về phần mềm cho cho cả anh chị xây dựng sớm hơn để dạ. yeah. trong khu vực hoặc là có thể ngoài tỉnh vâng em em hy vọng là là chủ anh Tuấn là sẽ thực hiện được cái việc này uh, tốt nhất bởi vì đến thời điểm này uh, chưa có ai làm cái công tác đấy Đấy, dạ. đấy dạ, cho nên là em cũng vẫn chỉ hy vọng cái việc đấy ờ, hầu như bây giờ các đại lý là họ thi công rồi họ uh, có ai còn biết thử giới thiệu thôi chứ còn là chưa có ai làm cái công việc chuyên chỉ làm các cái uh, tư vấn đấu thầu rồi tư vấn uh, hồ sơ thế này nọ kia đấy. thì anh Tuấn mà có thời gian đang làm chủ yếu tức là là cái doanh thu riêng của doanh nghiệp là là phục vụ vấn được tư vấn thì cái việc này nó sẽ là một trong những cái cái cái rất chi là hữu ích yeah. Dạ dịch vụ tư vấn thì mình ờ, mình kết hợp cả dịch vụ của khách hàng có thể là bên chủ đầu tư này vâng. bên ờ, nhà thầu này ờ, vâng. giống như thời gian vừa rồi thì rất là nhiều khách hàng về bên chủ đầu tư họ cũng đăng ký thêm cái chữ ký số này mình hỗ trợ về lập hồ sơ mời thầu này còn bên phía nhà thầu thì mình lập hồ sơ dự thầu này rồi lập dự toán này phần mềm dự toán này cung cấp chữ ký số này bây giờ đẩy mạnh thêm nghi cung cấp phần mềm ờ, nghiệm thu 360 nữa thì quả tuyệt vời rồi vâng không tới đây thì còn một hai phần mềm nữa nhưng mà thế này thì anh anh cứ triển khai cái này đi ừ. anh triển khai cái này xong thì thì, thì em sẽ rồi hôm nay ờ, cảm ơn ờ, thẳng nhiều nhé dạ dạ vâng rồi vâng chào anh nhé rồi, dạ, rồi, chào thẳng nhé cảm ơn thẳng